chào tất cả các bạn thì hôm nay á à, mình sẽ đi um, so sánh cái hệ mô phỏng bằng phím của cây KRB 102 với những cái đàn cơ ốp ra thì hôm nay mình sẽ đi so sánh với cây um, u Yamaha thì như các bạn biết á uh, à, UMH Yamaha cái hệ âm thanh hệ bàn phím của nó giống như là một cái chuẩn của cái piano ra à, nên hôm nay mình sẽ đi so sánh và mình sẽ nói những cái chi tiết là cái cây này nó mô phỏng như thế nào với những cái đàn cơ ha à, giờ mình trước tiên là các bạn cho mình lên trên cây đàn cơ bán mình sẽ tháo thùng và mình sẽ phân tích chi tiết để cho các bạn hiểu được cái nguyên lý của nó nên các bạn chịu khó nha tại vì cái này mình phải quay hết trơn những cái chuyển động của cây đàn nên để cho các bạn hiểu được thì à, cái nguyên lý hoạt động trên cây đàn à, uprighter tức là nó sẽ là dùng lực đẩy là cái tốc độ chúng ta ấn phím ở dưới đây nè ở, ở dưới chỗ bàn phím này nè thì đó là cái lực cản của à, những cái lực mà nó ngăn cho cái búa này đập vô của cái dây đó là lực cản nên là các bạn bấm phím nặng nhẹ là do cái lực cản của cái à, những cái đòn bẩy cản trở cái tác động búa đập vô dây cái thứ nhất á là trên cái đàn nó sẽ có hai cái ờ, tết phím nó có hai cái chuyển động thứ nhất là cái chuyển động đi à, mình sẽ ấn nè từ từ nè các bạn nhìn ở đây nha thì các bạn thấy ở trong đây nó có thanh trắng thanh này tôi gọi là thanh rắc để nó uh, có cái lực đẩy đẩy ờ, từ từ từ cái uh, khay nó đẩy lên cái hammer cái búa để nó đập vô dây khi nó tới một cái nắp nào đó thì cái chỗ này nè nó sẽ đè cái cái cái cái rắc này xuống cái rắc này sẽ bật ra khỏi cái đế của cái búa này để đẩy đập vô cái dây đàn thì à, cái quá trình mà nó búng ra đó nó tạo thêm một cái nắp thứ hai à, mình sẽ thử cho bà coi ha đây là một nắp này đó là một nắp này giờ mình đẩy lên cái này lên thành hai nắp cái nó sẽ bị ruột ra đó cái cây này bị ruột ra khỏi cái đế búa đó, bị ruột ra khỏi đế búa này đó. thêm một cái thứ hai khi mà nó chúng ta đưa tới đây mà chúng ta đẩy một lực mạnh thì nó sẽ đập vô cái búa nha nó búa đập vô dây đàn đó đập vô đàn còn chúng ta đẩy lên mà chúng ta đẩy qua luôn thì nó sẽ bị cái búa này các bạn nhìn cái búa nó sẽ bị nảy ra nè nó không đập vô dây đàn đó nó bị nảy ra nó không đập vô đàn đó là cái chuyển động rất là khó để mô phỏng trên piano điện cái thứ hai đó là cái độ nặng nhẹ trên cái uh, cái đàn piano cơ mà trên piano điện cũng rất là khó để mô phỏng theo à, chứ những cái chuyển động khác thì hầu như những cái piano điện khác nó đều làm được hết trơn rồi ở đây các bạn nhìn thấy này à, cái búa này là, là cái uh, nốt uh, đô 8 nè đô cuối cùng các bạn nhìn cái bảng búa này nó rất là nhỏ và cái à, bọc vỏ cụ à, cái lông cụ bên ngoài nó cũng rất là nhỏ ha mình nhìn rất là nhỏ thấy không và ở dưới nó à, la không la không thì cái búa nó rất là to cái búa nó to như vậy á, thì là những cái đòn bẩy này nè nó cần nó nó sẽ nặng hơn nên thường thường là từ những cái nốt từ thấp lên cao từ thấp lên cao thì cái phím nó sẽ nhẹ hơn nó sẽ nhẹ đi một tí tức là ở đây lực nó nặng hơn ở trên đây khi chúng ta đánh trên đây đó đó là những cái mà trên những cái đàn à, pino điện nó rất khó để mô phỏng theo nguyên nhân tại sao nó nhẹ hơn là do cái búa này nó bự hơn này đó, cái tác động gọi là cái lực cái lực cái lực cản trở nó sẽ nặng hơn cái lực cản trở của các cái à, đòn bẩy nó sẽ nặng hơn còn này nó nhỏ hơn thì cái lực cản trở nó sẽ nhẹ hơn với lại cái khoảng cách từ cái à, búa này vào vào dây thì nó sẽ gần hơn nó, ở trên này nó sẽ gần hơn nó có cái thước đo còn ở dưới đây thì nó sẽ xa hơn các bạn đừng nghĩ là nó sẽ bằng nhau nha nó không bằng nhau đâu ở dưới đây thì nó sẽ xa hơn ở trên đó, nó xa hơn khoảng chừng một một không năm đến à, một sen đấy là như vậy bây giờ mình sẽ xuống cây RB102 để mình cho các bạn xem là hai cái à, tác động đó thì cây rb một hai nó có làm được hay không thì à, mình đã mặc maximum volume nè nếu mà nó có nó có âm thanh phát ra thì các bạn sẽ nghe liền đấy đây mình sẽ ấn xuống nha đây một nắp mình kim một lực nó sẽ xuống nó không phát âm thanh các bạn nghe không nó không phát âm thanh nha bây giờ mình sẽ thêm một lực đây tới đây nó nó phát âm thanh nhưng mà mình mình quýnh nhẹ xuống nó cũng phát âm thanh này nhưng mà khi cái nắp này nó không nghe tức là các bạn thêm một lực ờ, cái nắp thứ hai càng mạnh thì nó sẽ phát âm thanh càng lớn ha về cái này thì thấy nó nó, nó giống như đàn cờ này giống như cái U3H này cái chỗ cái đồng bảy chỗ cái rắc hồi nãy đó các bạn mình có nói các bạn đó và à, cái cái riêng cái rắc này thì hoàng cô lăng nó làm tốt này nó mô phỏng giống y như cái à, cây đàn uh, acoustic luôn và cái thứ hai nữa là cái cái độ nặng nhẹ của cái phím cái cảm giác độ nặng này thì tùy vào các bạn thôi các bạn chơi lâu năm thì các bạn biết thôi hoặc là bạn bên kỹ thuật của piano thì các bạn có thể cảm nhận được à, đó những cái đàn ren các bạn những cái khe điếp á là không phải là người ta nhìn bằng mắt người ta chỉnh mà người ta bấm xuống người ta cảm nhận cái khe điếp để người ta chỉnh tất cả phím cho nó đều với nhau ha à, mình sẽ thử cảm giác cái phím ở dưới đây nó hơi nặng hơn một chút xíu nha các bạn nhưng cái khe điếp á khe điếp thì hai thằng hình như là như nhau hết khe điếp là như nhau hết thằng trên nó có cảm giác độ nặng nó nó nó nó nó nó nó, nó nhẹ hơn một tí thôi nó nói chung là để mô phỏng giống như cái dạng à, cái phím mà để từ từ nặng tới nhẹ thì nó rất là khó nên là riêng cái cây này á cái cái cái cái cái cái cái cây điếp cái cây điếp mà hai hai nát rồi đã mình nói các bạn á là mình đánh giá là nó giống nó nó giống gần như là một trăm phần trăm luôn á còn riêng cái độ nặng nhẹ này á mình thấy nó rơi vào tầm khoảng 70 đến 80 phần trăm đó các bạn nó không giống hoàn toàn nha bây giờ mình sẽ cho các bạn xem thêm nữa ở trên cái phím này nè nó có những cái uh, gân nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ để cho nó hút mồ hôi và nó chám trượt ngón tay chúng ta khi chúng ta chơi lâu những thứ mà cái go lăng này nó có thể mô phỏng được ha bạn thấy những cái cây nào mà nó phỏng ok hơn thì các bạn có thể comment cho mình biết để mình uh, giống như là mình học hỏi thêm từ các bạn à, thêm một phần nữa nha các bạn có những uh, mình thấy trên mạng nhiều bạn uh, cứ cãi nhau về cái vụ uh, bàn phím pino điện mà làm bằng gỗ thì uh, cảm giác chơi nó giống như cái đàn cơ hơn theo mình thì nó lại là không phải thì uh, bàn phím làm bằng gỗ á, mục đích của nó là để cho nó sang trọng hơn và nó bền hơn thôi các bạn chứ ờ, mình không thể nào mà xét về có cái bàn phím này không mà xét nguyên cả những cái hệ thống bên trong à, giống đàn cơ là không phải à, nó chỉ tiếp xúc với chúng ta khi chúng ta chơi tức là để cho cái độ bền nó cao hơn thôi còn để cho nó giống đàn cơ hay không là nó phải nằm sâu bên trong những cái bộ phận bên trong để bổ trợ cho khi mình ấn phím nó cảm giác giống như cây cơ à, rồi cảm ơn các bạn đã xem video nha thì hy vọng cái video này sẽ cho các bạn hiểu rõ hơn về cái cây à, Roland GB102 cái hiệu phím nó tốt như thế nào rồi cảm ơn các bạn rất nhiều